xin chào mọi người Bây giờ thì tụi mình đang dọn nhà Yeah Oh yeah Yeah We move house today Đây là cái đống mà tụi mình sẽ phải dọn để chuyển đi Đây cái đống này cũng phải chuyển đi luôn Also you move you hmm. Đó hmm. Đây là tất cả những tài sản mà chúng tôi có ah! Our property empty room empty room empty room 다 empty 아 화장실도 있네 오빠 화장실 정리 음. empty 여기 테이블도 있잖아 테이블 테이블도 갖고 와 니꺼 네 테이블도 갖고 와야지 잊어머리 어떡해 đây là khung cảnh ở phòng ngủ nhìn rất là thơ mộng đúng mọi người dù vậy nhưng mà mình cũng phải bắt buộc là chia tay chỗ này để tới một chỗ tốt hơn đẹp hơn rẻ hơn gần biển nữa thì tụi mình sẽ running every day <laughs> bút phao hà mẹ nên Amen because June always tell me I cannot exercise because I don't have play. I wanna live beside the beach. I'm running every day. Okay. Chưa kịp làm room tour cái nhà này thì tụi mình đã phải chuyển một cái nhà khác. Đánh ra thay bởi giờ sao? 우리야돈 있어 그냥 응? 그냥 미국 사와 응? 음? 미쳤어? <laughs> 뭐가 미쳤어 네가 돈이 어딨어? 네가 돈가 없다고 <laughs> 이게 저희 진정부예요 가족들이랑 다들 새집입니다. 화장실. 아, 진짜 화장실은 좀 작다. 아직도 계시네. 여기가 이제 밖이에요. 그쪽은 이제 한강이고 이쪽은 보이시면 미케비치에요 미케비치 저기 건물들 많이 올라가죠고 여긴 그래도 도로가에서 앞이 트였네 <laughs> Why you use 마스크? <laughs> 여기가 저희 이제 안방입니다 음... 여기는 해가 안 들어오네 여기만 들어오는 거 보네 돈 내는 거야 리아 <laughs> 다 옮겼어요 지금 까만 까만 얘기도 축구하고 있네 야왜 헤드야? 어? 오늘 <laughs> 오빠 거기 사줘. 고맙다. 오늘 진짜 맛있는 거 먹어야 돼. 우리 여기 왔다. mấy tiếng vật vã thì tụi mình cũng đã sắp xếp lại uh, nói chung là cũng được tầm khoảng 70 phần trăm thì tụi mình phải còn mua thêm một ờ, số đồ nữa bởi vì nó vẫn chưa đủ thì cho mọi người coi thử chút chút xíu nha đây là lòng khu bếp đây là chỗ để máy tính kệ máy ảnh cái thứ linh tinh nữa là bạn ăn mình không có thích cái tủ ở trong nhà này lắm và nói chung thì cũng còn nhiều thứ mình rất là muốn thay đổi à, như là cái giường đó thì mình không có thích cái giường nhưng mà biết sao giờ thì đây là nhà thuê cho nên là không thể nào là một trăm phần trăm mà tụi mình có thể thay đổi được chẳng thể là nhà mà nó không có nội thất tụi mình được ok nhưng mà nhà này nó có nội thất sẵn rồi á mà mình không thể nào mà di chuyển đi đâu được hết cho nên là thôi mình cứ ở tạm vậy thôi thì đây là lần thứ ba trong một năm vừa qua mà mình đã chuyển nhà và mình cũng không hy vọng là mình phải chuyển đi thêm một lần nào nữa trừ khi là mình và Jun đi qua lại hàng thì à, tụi mình sẽ ờ, phải chuyển đi thôi kiểu là chuyển hẳn luôn á trưởng hãng của hàng còn mình hy vọng là đây sẽ là chỗ mà mình sẽ ở đây trong những ngày tháng sắp tới bây giờ thì đuối quá tụi mình sẽ chuẩn bị đi ăn hẹn gặp lại mọi người ở nhà hàng có đi cầu đi có xích tao gì đó không 습니다. 썸원 썸원 thì cái quán nó sẽ như vậy nè mọi người. 야, 소고기 모두 8만 원밖에 안 해? À. nhân 소고기 모듬이 2만 8천 동밖에 안 해. 28만 동. 14,000원. 알았어 먹어. 잘 먹어. thì ờ, sau khi mà tụi mình chuyển nhà thì ờ, cái nhà cái cái căn hộ mà tụi mình đang ở thì nó ở rất là gần các nhà hàng Hàn Quốc nhiều lắm ờ thì đây là cái nhà hàng Songwon thì người Việt người ta cũng tới rất là nhiều và người Hàn cũng tới rất là nhiều mình đánh giá thì cái nhà hàng này khá là ngon giá thì cũng không rẻ lắm nhưng mà được cái ngon đồ ăn kèm rất là ngon One, two, three, fuck it. 이해가 그냥 이렇게 하고 먹으면 돼 힘들다 그냥 파는 먹게 아. 음. 벌어야지 자기야 오늘 수고했어 오케이 우리가 한 번 더 짠 쭉 <laughs>